Hi, vâng, xin chào các bạn, chào mừng à, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống của mình Đây là hai con à, gà con mình các bạn Nó đang có dấu hiệu là bị ừ, xòe cánh Đấy. Rú cánh, cánh nó bị rũ xuống các bạn Đấy, Rú cánh xuống lên Đó, nhìn nó rất là ủ rũ Bị... Thì cánh nó bị ờ, rũ xuống và có cái dấu hiệu mệt mỏi đó mình đang ờ, kiểm tra cho anh hai con gà con này mình những gà khác thì nó bình thường các bạn nhưng hai con gà này, gà này đang có biểu hiện là cánh nó bị bị sệ cánh đi xuống ấy. các bạn nhìn này đây con này Đấy, con này đang cũng sệ cánh này hai con hai con đều bị nó dấu hiệu của nó là sệ cánh nhé các bạn nhé sệ cánh và mệt mỏi đấy bỏ ăn đấy đây mình sẽ kiểm tra cái đường tiêu hóa của nó nó để ờ, chứa cái bệnh này thì rất là đơn giản thôi các bạn mình ờ, dùng cái lá mơ lông ấy để mình chữa trị cho nó mình làm thì theo cái kinh nghiệm thực tế của mình ờ, tôi rằng là có bạn có nhiều cách chữa trị nó khác nhau Đấy, nếu có các bạn à, có cái nào hay hơn ờ, thì các bạn có thể là ờ, chia sẻ bình luận ở video để mọi người cũng biết thì à, đây thì mình à, chữa trị theo cái phương pháp của mình à, dùng cây thuốc nam mình không tốn tiền để mua thuốc tây để chữa với lại các bạn à, khi mà nối gà các bạn không để ý thì là chúng con gà nó bị ừ, sệ cánh như này thì nó rất là nguy hiểm các bạn. Mình không chăm sóc ờ, lâu ngày thì nó sẽ suy nhược cơ thể, nó sẽ giảm ăn và nó gầy gầy đi và nó sẽ chết nha các bạn nhé. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ chữa trị cho han gà này. Nhé. Đây là cái lá mơ lông các bạn. Đó. Nó có hai mặt này. Mặt trên thì nó trơn nhẵn, mặt dưới này này nó có lông các bạn. Đấy, màu tím lá mơ lông này nó có nhiều các tác dụng các bạn nó có tác dụng làm thanh nhiệt giải độc và chứa những cái bệnh à, như kiểu là kết lị hoặc là bị run sán và nhiều ờ, ờ, các cái tác dụng khác nữa rồi bây giờ mình sẽ cắt cái lá mơ lông này về mình à, làm thuốc cho con uh, con mình các bạn giờ mình cắt đây là mơ lông các bạn nhìn thấy nhá đó nó có màu tím nhé là à, mơ lông à, tím nhé các bạn nhé là mơ tím mặt trên này nó nhẵn và mặt dưới thì nó có lông này và màu tím này các bạn nhìn thấy đó nó là cây thuốc nha các bạn nhé chữa được à, rất nhiều các loại bệnh khác nhau cho người và động vật à, bây giờ mình sẽ cắt nó về để ừ, à, làm thuốc cho con gà con mình chữa trị cái này thì nó <clears throat> nó mọc ở vườn nhà mình nó mọc trên ờ, những cái đám lá những đám cây mình thì cũng ờ, chưa quy hoạch được trồng vào những cái vị trí nó thích hợp nên nó mọc sau vườn đây chỗ này không có đây các bạn mình sẽ cắt nghe phần lá nữa Kiểu lá mơ lông này nó cũng rất là dễ sống các bạn và nó thích nghi với môi trường ờ, khí hậu ở mọi nơi mình các bạn có thể trồng được nó là cái dây leo Đó, nó mọc xong nó leo lên những các cái bụi cây so, ok Đấy, bây giờ mình à, cắt được rồi xong mình à, về mình sẽ xay nó ra và làm à, thuốc rồi cái lá mơ lông này mình thái nhỏ ra các bạn mình cuốn lại mình thái nhỏ nhé rồi các bạn là có tỏi thì các bạn là kết hợp à, với tỏi các bạn vì tỏi nó có cái chất kháng sinh rất là tốt với lại cũng có nhiều cái công dụng bây giờ mình à, bóc ra khoảng 3 tép tỏi mình kết hợp với cái lá mê lông mình à, chữa bệnh cho gà đó mình bóc cái phần vỏ đi các bạn bóc cái phần vỏ của tỏi đi đó tỏi nó nhiều công dụng lắm các bạn chữa bệnh cảm cúm rồi à, nói chung là nhiều các cái tác dụng của tỏi chính vậy là hôm nay mình à, kết hợp sử dụng à, tỏi với lại lá mơ lông để chứa cái bệnh à, sệ cánh còn gà rồi mình bóc tỏi và lá mơ mình mình thái rồi bây giờ mình cho vào máy xay mình xay rồi mình bỏ lá mơ và cái tỏi vào trong cái máy xay này mình ờ, xay nó nhuyễn ra mình lấy nước. Đây là cái máy ờ, máy xay ờ, máy xay thịt các bạn. Elimix. Máy xay thịt đa năng. Mình dùng để xay um, lá mơ và tỏi đây. Và mình rồi, bây giờ mình sẽ xay cái này cho nhuyễn. Đó. xong mình uh, à, xay nhuyễn các bạn mình lọc lấy phần nước đó phần nước còn uh, phần bám mình bỏ lại nhé các bạn nhé đây đấy mình được cái phần uh, nước của nó nước uh, cốt nước uh, lọc nước của nó đấy để mình uh, cho con gà nó uống nhé các bạn nhé rồi bây giờ mình sẽ cho con gà uống các bạn uh, xem nha để tao ra mình à, dùng cái chiếc xi lanh này mình hút cái phần à, nước này ra để mình bơm vào cái miệng con gà rồi mình bơm ra như vậy xong rồi mình sẽ cho con gà nó uống nên mình sẽ ngửa con gà ra sau đó là móc về phần miệng và bơm uh, thuốc vào đó nó đang uống đấy các bạn nhìn thấy chưa đấy yeah. Dạ. rồi tiếp theo mình sẽ làm cho con gà thứ hai này các bạn tương tự thôi à, một ngày các bạn có thể là làm à, 3 lần buổi sáng buổi trưa và buổi tối cho gà uống thuốc này sau khoảng 3 ngày thì gà nó sẽ khỏi cho các bạn nhé Đó, bây giờ mình đang làm đây Đó, gà nó vẫn uống bình thường hãy cho vào miệng nó trực tiếp này thì nó hiệu quả hơn các bạn nên là mình cho uống um, với nước với lại uống nước và cho vào đồ ăn ấy thì nó sẽ lâu hơn mình bóp ờ, mình cho vào trực tiếp trong miệng Đó.